phong thủy nhà ở Phạm Quang Hướng xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến đến với kênh phong thủy nhà ở của Phạm Hướng thì cái kênh này Phạm Hướng luôn luôn chia sẻ cho quý vị về phong thủy nhà ở của chính chúng ta <coughs> của chính tuổi của chúng ta thứ nhất cung tử vi là gì cung sinh thứ hai đi tìm cung phi bắt chặt thứ ba màu sắc phong thủy thứ tư hướng nhà xây hướng nhà bếp và hướng nhà tắm <coughs> và cuối cùng đó là năm nào được tuổi xây nhà đó thì Phạm Hới đã chia sẻ ở cái video này cho tuổi 1999 kỷ mão Lam mạng và Lữ mạng nhé thì 1999 Lam mạng <coughs> kỷ mão Lam mạng cung tử vi hay còn gọi là cung sinh đó là cung đoài và nữ mạng là cung khôn nhé thì cái cung tử vi này á thì phạm hưởng chia sẻ cái cung tử vi này là để chúng ta xem tử vi tướng số trọng đời theo từng năm và cái cung tử vi này để xem là tuổi vợ chồng có hợp hay không nhá đó rồi tiếp theo là chúng ta đi tìm cung phi bát trạch cái cung phi bắt chặt ở đây cung phi bắt chặt nam nữ nó có tác dụng đó là để chúng ta cái đường tài lộc đấy rồi là à, cái về cái đường tình duyên vợ chồng con cái cho nó hòa thuận hơn tốt đẹp hơn nhé thì làm sao chúng ta tìm được cái cung phi bắt chặt ở đây phạm hưởng chia sẻ cho quý vị nhé để mà đi tìm được cái cung phi nam nữ bắt chặt thì quý vị <clears throat> chúng ta là tuổi 1999 chúng ta lấy là năm 1999 quý vị chia cho con số 9 con số 9 đó là cái cái cái bắt chặt nó sẽ ra như thế này <clears throat> khi quý vị chia 1999 chia cho 9 thì nó sẽ ra là 222,1 chúng ta sẽ lấy cái con đằng sau dấu phẩy đó là con số 1 chúng ta lấy cái con số 1 để làm cái quái gì Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn thì cái con số 1 đó thì quý vị sẽ tra vào cái bảng bát chặt này lam tra bảng lam lữ tra bảng lữ để chúng ta tìm cái hướng nhà cái cung của lam mạng 1999 kỷ mão là cái con số 1 cái con số 1 ở đây đó là cung khảm quý vị còn số 1 ở đây đó là cung khảm. Cung khảm là chúng ta đi tìm xem đó là con nhà hướng đông hay hướng tây. Đây. Cung khảm là hướng chánh bắc. Đó là con nhà đông tứ mệnh nhé. Con nhà hướng đông thuộc đông tứ chặt Đó là hướng chánh bắc và hướng chánh đông, hướng đông nam và hướng chánh nam. Nhá, bốn hướng này là hướng phong thủy nhà ở hướng nhà hướng nhà bếp hướng nhà tắm nhé đó, của Lam Mạng 1999 đó đây là hướng phong thủy thế còn nữ làm sao nữ chúng ta cũng đi tìm con số 1 mà cha bảng vào ở bên nữ này thì con số 1 ở bên nữ ở đây đó là cung cấn <coughs> quý vị thấy không con số 1 là cung cấn thì chúng ta đi tìm cái cung cấn nó làm ở đâu cung kính nó nằm ở đây đó là hướng đông bắc đây cung kính đó là hướng đông bắc quý vị nhé hướng đông bắc và hướng tiếp theo đó là hướng chánh bắc hướng tây nam à quên hướng ờ, đông bắc và hướng chánh tây rồi là tây nam và là tây bắc đây là bốn hướng của con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh của Lữ Mạng 1999 nhá. Đó là hướng nhà, hướng nhà chính, hướng nhà bếp và hướng nhà tắm. Rồi chúng ta đã tìm ra được cái hướng nhà rồi. Thì bây giờ chúng ta còn cái tiếp theo là phòng hướng chia sẻ đó là phong thủy màu sắc của chúng ta. Thì 1999 à, kỷ mão này là thành đầu thổ thì thành đầu thổ đó là mạng thổ thì mạng thổ ở đây quý vị mạng thổ thì cái màu cái màu sắc phong thủy của quý vị quý vị đó là màu đỏ màu hồng màu tím đó là màu tương sinh cái màu tương hợp của quý vị đó là màu vàng và màu nâu đất nhé đây là những màu phong thủy chính mệnh của chúng ta và cuối cùng mạng thổ khắc kỵ bởi màu xanh lục là không được sử dụng màu xanh lục nhé đó thì chúng ta biết màu sắc phong thủy của chúng ta rồi thì quý vị sử dụng cái màu sắc phong thủy này để em gì để sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng và mua xe theo màu sắc phong thủy và sử dụng những cái trang sức theo màu sắc phong thủy như thế này đó để làm gì để nó đem lại nhiều may mắn cho quý vị nhé gia tăng thêm sự may mắn cho quý vị về phong thủy bản mệnh nhé phong thủy của chúng ta rồi thì phạm hướng chia sẻ luôn thì cái hướng tốt nhất của quý vị là hướng nào phòng hướng chia sẻ luôn của Lam Mạng trước nhé Lam 1999 kỷ mão này Hướng tốt nhất đó là hướng Đông Nam là hướng sinh khí Hướng tốt thứ hai đó là hướng chánh Đông là thiên y Hướng thứ ba đó là chánh Lam diên niên Hướng thứ tư đó là hướng chánh Bắc là phục vị nhé Đây là bốn hướng tốt của Lam Mạng 1999 nhé Thế còn Lữ Mạng sao? Lữ thì thuộc quân nhà Tây Tứ Mận hướng tốt nhất của nữ là bộ là hướng tây nam là sinh khí hướng thứ hai đó là hướng tây bắc là thiên y hướng thứ ba đó là hướng diên niên là chấn tây và hướng cuối cùng đó là hướng phục vị là đông bắc đây là của nữ mạng rồi thì Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị luôn thì chúng ta có bốn hướng xấu và bốn hướng tốt. Bốn hướng tốt chúng ta biết rồi nhá. Và Phạm Hướng chia sẻ luôn ý nghĩa của bốn hướng tốt này là gì cái hướng tốt đầu tiên đó là hướng sinh khí cái hướng cái hướng nhà của quý vị mà quay về hướng sinh khí đó là hanh thông sự thông suốt sinh sôi nảy nở nhớ là sự thăng tiến thuận lợi hanh thông đấy rồi là uh, uh, về trí tuệ ấy rồi là um, hiếu lễ đó là hướng sinh khí rồi mấy quý vị mà xây nhà quay về hướng thiên y Đó là hướng tốt thứ hai là cát khí Biểu hiện sự tài lộc thăng tiến Gia tăng sinh khí Là sự hòa hợp hóa giải các thắc mắc Các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt Nhá Rồi là được sự giúp đỡ Nhá hướng thiên y là được sự giúp đỡ Rồi hướng thứ ba Hướng thứ ba quý vị đó là hướng diên niên Hướng thứ ba tốt thứ ba là hướng diên niên. Đó là cát khí, biểu hiện sự vững vàng, thuận lợi, êm đẹp. Đấy, rồi vui vẻ trong các mối quan hệ giữa gia đình và xã hội. Nha, đó là hướng diên niên. Cái hướng tốt cuối cùng đó là hướng phục vị. <coughs> cái hướng phục vị ở đây có nghĩa là phục hồi lại những những thứ không tốt thành trở lên tốt phục hồi lại những cái uh, hung khí thành cát khí cho chúng ta đó là hướng phục vị là phục hồi nhá đó là bốn hướng tốt bây giờ là bốn hướng xấu này nhá bây giờ là bốn hướng xấu của quý vị <clears throat> nhá bốn hướng xấu hướng xấu thứ nhất đó là hướng ngũ quỷ nhá cái hướng ngũ quỷ ở đây đó là cái hướng là khi chẳng may quý vị mà quay hướng nhà về hướng ngũ quỷ thì luôn luôn sẽ bị quấy phá quấy phối quấy rối nhớ rồi là lận đận nói khó thành mưu sự không thành nói rồi là tai vạ ấy rồi chăn cãi thị phi vợ chồng thì bị hôn nhân vợ chồng bị chia ni chia cắt không hợp đó về hướng ngũ quỷ hướng tiếp theo đó là hướng tuyệt mệnh cái chẳng may quý vị mà quay nhà về hướng tuyệt mệnh thì đó là sự chia cắt chia ni ấy tai ương tật ắt đó rồi là mưu sự không thành ấy hôn nhân tan vỡ nha đó là hướng tuyệt mệnh hướng tiếp theo đó hướng thứ thứ thứ ba đó là hướng lục sát chẳng may quý vị quay hướng nhà về hướng lục sát thì đó là hướng đơn sự là thiệt hại đức đoạn chia ni thương tổn nhé rồi là vãng vong hao tài tốn của mất mát đấy rồi hướng cuối cùng đó là hướng họa hại chẳng may quý vị xây nhà mà quay về hướng họa hại thì đó là sự thiệt hại mất mát hao tổn tiền tài nhé rồi là rồi là mưu sự không thành tình duyên thì chia ni chia cắt xa vắng nhá bận tật thì lại gia tăng khí lực thì bị tổn thất đấy chẳng may quý vị mà xây nhà quay về hướng họa hại thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị bận tật niên miên âm thịnh dương suy âm mà thịnh đó có nghĩa là cơ thể chúng ta đang yếu nhá chúng ta phải làm sao khí dương trong nhiều trong người nó sẽ nhiều hơn khí âm để làm gì để nó thải trừ đi những cái uh, những cái uh, gọi là bệnh tật đấy để nó gọi là kháng bệnh tật dương khí nhiều sẽ tốt cho cơ thể chúng ta đấy thì hạn chế về bệnh tật nhé đó là về hướng nhà rất là quan trọng cho chúng ta rồi tiếp theo khi quý vị đã biết được chúng ta là con nhà hướng đông hay con nhà hướng tây rồi thì quý vị cũng đã biết được là hướng nào tốt nhất và hướng nào tốt thứ hai rồi thì quý vị tự chọn thôi. Khi chúng ta đã biết hướng nhà rồi thì quý vị bây giờ việc cuối cùng đó là đi tìm cho chúng ta một miếng đất hợp với mệnh của chúng ta. Đúng không? Mua một căn nhà hợp với mệnh chúng ta. Đã nói là hợp cái miếng cái ngôi nhà mà đã hợp với quý vị á, thì cái cái công việc làm ăn luôn luôn được xuôi nên luôn luôn được trôi chảy suôn sẻ làm ăn nó gặp được nhiều may mắn quý vị gặp được nhiều may mắn giống như quý vị lấy vợ lấy chồng thì mà quý vị cũng phải lựa được cái tuổi hợp với mình thì cái tuổi vợ chồng hợp với nhau thì đã hợp thì cái gì nó cũng tốt cả hợp thì dễ thuận lợi lắm Đấy, nó gặp được nhiều may mắn lắm đó nhá rồi, khi mà quý vị đã chọn được một miếng đất mà nó hợp mệnh chúng ta, hợp về hướng của chúng ta rồi. Thế còn cái điều cuối cùng đó là chúng ta chọn cái lâm để xây nhà. Đúng không? Rồi. Nhiều người bảo là tại sao có người ta nói là được tuổi xây nhà. Đúng không? Chứ không phải là tôi thích xây lâm nào thì xây không được phải được tuổi xây nhà thì mới xây được tại vì sao tại vì như thế này quý vị mà xây nhà nó rất là quan trọng quý vị quý vị không phạm vào ba cái điều này thì quý vị được gọi là được tuổi xây nhà đó là quý vị cái năm đó quý vị không phạm vào kim lâu cũng chẳng phạm vào hoàng ốc cũng không phạm vào tam tai quý vị không phạm vào ba cái điều này thì người ta gọi đó là năm được tuổi xây nhà năm tốt nhất là những năm không phạm kim nâu tam tai hoàng ốc nhé đó là năm được tuổi xây nhà nhé và lưu ý rồi khi chúng ta đã nắm được những cái năm xây nhà đúng không thì chúng ta phải chọn ra cái tháng nào để chúng ta xây nhà phòng Hướng chia sẻ luôn quý vị đã được đã được 5 tuổi xây nhà thì tháng nào quý vị cũng có thể xây nhà, có thể động thổ được. Nhưng lưu ý một điều rằng là phải xem trong cái cuốn lịch âm của chúng ta <clears throat> trong một tháng 12 tháng nhá trong một năm 12 tháng <clears throat> thì tháng nào nó cũng có 4 ngày cho đến 6 ngày có khung giờ hoàng đạo và cũng có khung giờ hắc đạo thì quý vị hiểu những cái gì là hắc đạo hiểu như thế nào là hoàng đạo phạm hưởng chia sẻ luôn <clears throat> cái giờ hoàng đạo hay hay còn gọi là giờ cái giờ đó gọi là giờ của thần thiện thần thiện cai quản tại gọi là thần tốt cai quản thế còn giờ hắc đạo đó là giờ xấu là giờ của thần xấu cai quản của thần ác cai quản tiên Phật thì cũng có người tốt người xấu Ở dưới trần gian cũng có người tốt người xấu Nó luôn luôn có sự đối lập nhau Đó Chứ đừng nói là tiên mà tiên đều là tốt cả không có Tiên cũng có thần tốt thần xấu Dưới trần gian cũng người tốt người xấu Nó là như vậy sự đều có sự đối lập Rồi Thì khi quý vị đã biết nắm bắt được cái cái giờ hoàng đạo tốt rồi chọn cái tháng đó cái ngày đó có cái khung giờ hoàng đạo thì chúng ta đúng cái giờ hoàng đạo đó trở đi thì quý vị sẽ làm một cái mâm bày một cái lễ ở, ngay cái miếng đất của chúng ta trong miếng đất chúng ta chúng ta làm lễ rồi chúng ta cầu nhá chúng ta làm lễ thì trong cái giờ hàng hoàng đạo đó thì quý vị là quý vị là mưu cầu dễ thành cầu gì được đấy tại vì khung giờ đó là giờ hoàng đạo giờ tốt của thần tốt cai quản thì quý vị cầu xin điều gì đó nó đều được thực hiện thần tốt sẽ phù hộ cho quý vị đó là về vấn đề giờ hoàng đạo khi quý vị làm lễ ở trong cái miếng đất đó rồi làm lễ xong thì chính quý vị là người động thổ đầu tiên quý vị sẽ sử dụng cuốc hoặc là sẽ chúng ta cuốc vài ba cuốc đất ở trong cái miếng đất đó hoặc là xúc vài ba xúc đất ở trong cái miếng đất đó đó gọi là động thổ khi quý vị động thổ xong rồi quý vị dọn hết những cái lễ rô, phần còn lại để dành cho thợ xây nó làm nhé nhưng phạm hướng chia sẻ cái này rất là quan trọng cho quý vị <clears throat> trong cái trong cái thời gian xây nhà là quý vị hạn chế là không được để hạn chế không được để là uh, thời gian xây bị đình công <clears throat> có nghĩa là ví dụ như trong tháng chúng ta muốn xây ngôi nhà này trong vòng một tháng nào phải xong thì trong một tháng đó 30 ngày đó thì quý vị phải để ý là luôn luôn ngày nào cũng có người làm ở trong cái miếng ở trong cái ngôi nhà đó luôn luôn có người làm nhá tránh tránh tình trạng trạng là bị uh, gián đoạn 5 bữa 10 ngày Mà chẳng may á Mà thợ nó nghỉ 5 bữa 10 <clears throat> ngày Thì chính quý vị là người phải giải Phải hóa giải cái điều đó Như thế như thế nào Ví dụ thợ nó không làm Trong 5 bữa năm bữa nửa tháng đó thì chính quý vị là người là phải ở trong cái ngôi nhà đó trông coi ở trong cái ngôi nhà đó chúng ta làm những việc lặt vặt ở trong ngôi nhà đó có nghĩa là hầu như là ngày nào cũng có người làm trong đó cũng có người trông coi ở trong đó để làm gì để những cái thử những cái sự mà vãng vong những cái khí âm khí vãng vong nó không được lẩn quẩn ở khu vực đó nó ám cái ngôi nhà ông ta nó đem những khí xấu đến ngôi nhà ông ta đó nó là như vậy tại vì sao tại vì khi cái miếng đất đó thì quý vị chưa xây nhà thì quý vị cũng chưa có làm bát nhang chưa có, có chưa thỉnh bát nhang để mà thỉnh uh, ông thổ đất ông thổ địa về nhà mình để cai quản chưa thỉnh <coughs> thì cái sự cai quản ở khu vực đó nó yếu đi đó thì vãng vong rất là nhiều thì chúng ta chính là người phải ở trực tiếp đó để làm gì để xua đuổi luôn luôn có người trông coi ở khu khu vực đó để xua đuổi những khí xấu đi nhé đó là vấn vấn đề là như vậy <coughs> giống như quý vị á những ngôi nhà mà quý vị xây mà để lâu không có người ở thì nó rất là lạnh lẽo khí xấu âm khí nó hay vắng vong ở trong khu vực nhà mà để lâu ngày chúng ta không ở nó rất là lạnh lẽo có rắn rết nó tới nó ở nó rất là xấu cho chúng ta nhé <clears throat> rồi thì cuối cùng là phòng hướng chia sẻ cho quý vị là năm nào độ tuổi xây nhà nhé 1999

hữu duyên hữu duyên cho tuổi 1999 kỷ mão lam và mượn nữ <clears throat> hữu duyên sẽ xem được cái video này để chúng ta nắm bắt được là phong thủy nhà ở của chính mệnh của chúng ta là gì nhé riêng quý vị đến với phong thủy nhà ở của phạm quang hướng thì luôn luôn phạm hướng luôn luôn cho quý vị được sự viên mãn hiểu biết sâu hơn về phong thủy nhà ở để chúng ta nắm bắt được để chúng ta cải thiện về cái đời sống vật chất chúng ta Đấy. hiện nay thì phong thủy rất là có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng ta vì ngoại cảnh tác động rất là nhiều nên chúng ta phải sử dụng phong thủy để chấn chặt lại để cải cải biên lại cái đường công dân sự nghiệp và đường tình duyên chúng ta nhé thì mong là qua cái video này sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho quý vị nắm bắt được những cái ờ, những cái cái cái cái, cái, cái mà chúng ta phải phải nắm được là hướng nhà chúng ta là ở đâu chính xác và cung sinh của mình là gì cung phí bất chật là gì đó năm nào xây nhà được thì đó thì phạm hương chia sẻ hết rồi thì thôi cũng mong là qua video này thì ờ, hữu duyên thì uh, cho quý vị để quý vị nắm bắt được là như thế uh, quý vị nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên đăng ký kênh giúp phạm hưởng để phạm hưởng chia sẻ những cái điều rất hữu ích về phong thủy nhà ở có còn nhiều lắm nhé từ từ phạm hướng sẽ chia sẻ hết cho quý vị để chúng ta nắm bắt được về phong thủy nhà ở nhé rồi thì à, phạm hướng xin dừng cái video tại đây nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị